Tuần 32 bài 25 Ngọn lửa Olympic cho cô nào Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn nhỏ Tiết đầu tiên đó là tiết đọc Các em nhìn vào sách giáo khoa trang 113 Bài tập đầu tiên đó là phần trao đổi Có hai câu hỏi trong phần trao đổi Các em nhìn chỗ cô giáo nè Các em nhìn Em biết cờ của những nước nào trong bức tranh dưới đây à các bạn nhìn cho cô giáo này em biết cờ của những nước nào trong bức tranh dưới đây à, vậy thì các bạn nhìn cho cô giáo này trong bức tranh dưới đây có rất nhiều cờ đúng không nào đấy và cô sẽ giúp các bạn trả lời đây là những cờ của những nước nào nhé các em nhìn cho cô này đầu tiên đó là cờ của Việt Nam cô tin chắc rằng các bạn nhỏ sẽ biết rồi đúng không nào và cờ thứ hai đó là cờ của nước Lào được chưa nhỉ thứ ba là cờ của nước Campuchia Đấy. thứ tư là cờ của Malaysia và cờ tiếp theo đó là Myanmar được chưa nhỉ Đấy. Vậy thì các em nhìn cho cô. Đây chính là cờ của nước cô đã giúp các bạn trả lời rồi đấy. Chứ nhỉ cô nhắc lại. Việt Nam Lào, Campuchia, Malaysia, Myanmar. Câu hỏi số 2, vì sao trong hình thi đấu thể thao này có cờ của nhiều nước? À, các bạn thấy được là trong hình thi đấu thể thao này có cờ của nhiều nước. Bởi vì sao? Bởi vì đây là đại hội thể thao thường tổ chức à, ví dụ như là đây là các bạn thấy là những nước này là đều là khu vực Đông Nam Á đúng không nào? Và ví dụ như những cái kỳ à, thể thao ví dụ như là SEA Games. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy được rằng là à, có rất nhiều nước tham gia thi đấu và đây là đều là những nước tham gia và có các cờ của những nước đó các em ạ rồi nhé rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tiếp phần tiếp theo đó là phần đọc cô sẽ giúp các bạn nhỏ đọc bài và cô sẽ đọc mỗi một lượt các bạn chú ý lắng nghe quan sát và đọc kỹ để là chúng ta sẽ trả lời câu hỏi cuối bài bạn nhỏ đồng ý chưa nào hãy nhìn vào sách giáo khoa trong 113 cho cô nào Tuần 32, bài 25, ngọn lửa Olympic. Tục lệ tổ chức Đại hội Thể thao Olympic đã có từ gần 3.000 năm trước ở nước Hy Lạp cổ. Đại hội được tổ chức 4 năm một lần, vào tháng 7, thường kéo dài 5-6 ngày. Trai tráng từ khắp nơi trên đất nước Hy Lạp đổ về thành phố Olympia, thi chạy, nhảy, bắn cung, đua ngựa ném đĩa, ném lao, đấu vật. Những người đoạt giải được tấu nhạc chúc mừng và được tặng một vòng nguyệt quế lên đầu, tượng trưng cho vinh quang, chiến thắng. Trong thời gian lễ hội, mọi cuộc xung đột đều phải tạm ngừng. Thành phố Olympia trở lên đông đúc, tưng bừng, náo nhiệt vì sự có mặt của người tứ xứ từ năm 1894, tục lệ tốt đẹp này được khôi phục và tổ chức trên phạm vi toàn thế giới. Trong các đại hội về sau, có thêm sự tham dự của các vận động viên nữ. Ngọn lửa mang từ thành phố Olympia tới được thắp sáng trong giờ khai mạc, báo hiệu bắt đầu những cuộc đua tài theo tinh thần hòa bình và hữu nghị theo những mẫu chuyện lịch sử thế giới. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu từ ngữ Olympic. À các bạn nhìn con này, Olympic còn gọi là Thế vận hội, Đại hội thể thao quốc tế thường tổ chức 4 năm một lần. Thứ hai, vòng nguyệt quế được kết bằng lá cây nguyệt quế dùng để tặng người chiến thắng. Xung đột là chiến tranh khôi phục là lập lại hữu nghị là quan hệ thân thiết giữa các nước bây giờ cô sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi câu hỏi trong bài nhé câu hỏi số 1 đại hội thể thao olympic có từ bao giờ và ở đâu à vậy bây giờ chúng ta sẽ nhìn cho cô giáo này ngay từ phần đầu tiên được chưa nhỉ đại hội thể thao olympic có từ gần 3.000 năm trước ở ờ, nước Hy Lạp cổ. Vậy bây giờ cô sẽ giúp tôi trả lời nhé. Đại hội thể thao Olympic có từ gần 3.000 năm trước ở nước Hy Lạp cổ. Đấy nhá. Đây là câu hỏi số 1. Câu hỏi số 2. Những môn thể thao nào được thi đấu trong đại hội? À, vậy thì các bạn nhìn cho cô giáo này, những môn là môn thể thao nào được thi đấu trong đại hội? Các em nhìn cho cô giáo nhá đấy cô sẽ dùng bút đánh dấu để chúng ta dễ tìm nhá đấy. bây giờ chúng ta sẽ trả lời câu hỏi số 2 như sau những môn thể thao được thi đấu trong đại hội là chạy nhảy bắn cung đua ngựa ném đĩa ném lao đấu vật vân vân được chưa nhỉ cô nhắc lại các môn thể thao được thi đấu trong đại hội là chạy nhảy, bắn cung, đua ngựa, ném đĩa, ném nao, đấu vật, vân vân. Rồi, vậy là cô đã giúp các bạn nhỏ trả lời xong câu hỏi số 1. Tiếp tục, chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi số 3 khung cảnh thành phố trong những ngày diễn ra lễ hội như thế nào. Em nhìn cho cô giáo nhá. Khung cảnh thành phố diễn ra lễ hội ở đây như sau. Trong thời gian lễ hội, mọi cuộc xung đột đều phải tạm ngừng. Thành phố Olympia trở nên đông đúc, tưng bừng, náo nhiệt vì sự có mặt của người tứ xứ. Đấy, em đánh dấu vào sách giáo khoa cho cô giáo này. Đấy. Đây, trong thời gian lễ hội đấy. Cô nhắc lại nhá. Trong thời gian lễ hội, mọi cuộc xung đột đều phải tạm ngừng. Thành phố Olympia trở nên đông đúc, tưng bừng, náo nhiệt vì sự có mặt của người tứ xứ. Đó là câu hỏi số 3. Câu hỏi số 4. Em hãy giới thiệu về ngọn lửa Olympic. À vậy thì giới thiệu về ngọn lửa Olympic đúng không nhỉ? Vậy thì ngọn lửa Olympic được mang từ thành phố Olympia. Được chưa nào? Các bạn nhìn cho cô giáo này. Nhìn vào đoạn cuối cùng trong bài. Đây. Đến hết, được chưa nhỉ? Đây chính là ngọn lửa Olympia. ngọn lửa Olympic các bạn nhìn nhé. Cô giới thiệu như sau này. Ngọn lửa mang từ thành phố Olympic tới được thắp sáng em nhìn thấy cô giáo này giới thiệu về uh, ngọn lửa Olympic như sau này là ngọn lửa Olympic được mang từ thành phố Olympia tới thắp sáng trong giờ khai mạc báo hiệu bắt đầu những cuộc đua tài theo tinh thần hòa bình và hữu nghị được chưa nào đấy vậy các bạn à, trả lời đây chính là câu hỏi số 4 nha đấy đến hết cho cô tiếp theo Câu hỏi số 5. Theo em vì sao nói đại hội thể thao Olympic là tục lệ tốt đẹp? À, các bạn thấy được là à, đại hội thể thao Olympic là tục lệ tốt đẹp vì khi diễn ra đại hội, mọi xung đột đều phải tạm ngưng và thành phố Olympia trở nên tưng bừng và nhộn nhịp. Được thế nào? Vậy thì à, đây chính là câu hỏi trả lời số 5. Cô nhắc lại nhé. Vì sao nói đại hội thể thao Olympic là tục lệ tốt đẹp câu trả lời như sau Vì khi diễn ra đại hội, mọi xung đột đều phải tạm ngưng. Thành phố Olympia trở nên tưng bừng nhộn nhịp. Vậy là cô đã giúp các bạn nhỏ trả lời xong toàn bộ câu hỏi trong bài rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang à, phần tiếp theo, đó là nói và nghe. Tiết học tiếp theo nói và nghe các em mở sách giáo khoa trang 115 ra cho cô đó là câu chuyện hôm nay chúng ta định kể đó là đất quý đất yêu được thế nhỉ em nhìn vào cho cô giáo à, đây là chuyện dân gian Ethiopia nha em nhìn này nghe kể chuyện và có bốn bức tranh bức tranh số 1 vua nước Ethiopia đã đón tiếp hai người khách du lịch như thế nào em nhìn thấy chưa nào bức tranh thứ hai viên quan làm điều gì khiến hai người khách rất ngạc nhiên đấy bức tranh số 3 viên quan đã giải thích với với hai người khách thế nào về hành động của mình Đấy. Và bức tranh số 4, hai người khách đã nhận ra điều gì đáng quý ở người Ethiopia. Được chứ nhỉ? Vậy bây giờ à, sau đó thì dựa vào tranh trả lời câu hỏi gợi ý kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh cô sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi này nhé bây giờ các em nhìn cho cô giáo tiết hôm nay đó là tiết nói và nghe đất quý đất yêu theo truyện dân gian Ethiopia Mai Hà Dịch tiếng Việt 3 tập 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống trang 115 các em mở ra cho cô cô sẽ giúp bạn nhỏ của cô kể chuyện theo tranh thứ nhất bức tranh số 1 hai vị khách nọ đến du lịch ở đất nước Ethiopia. Họ đi thăm rất nhiều nơi như đường xá, núi đồi, sông ngòi. Nhà vua nước Ethiopia đã mời họ vào cung điện và mở tiệc chiêu đãi. Sau đó, vua sai một viên quan đưa họ xuống tàu. Bức tranh số 2 Khi hai người định bước xuống, viên quan yêu cầu họ dừng lại và cởi giày ra. Ông sai người cạo sạch đất ở đế giày rồi mới để họ xuống tàu. Hai vị khách ngạc nhiên liền hỏi, tại sao các ông lại phải làm như vậy? Bức tranh số 3 Viên quan trả lời, đây là mảnh đất yêu quý của chúng tôi. Chúng tôi đã tặng các ông nhiều sản vật quý, nhưng đối với con người Ethiopia đất mới là thiêng liêng, cao quý. Bởi vậy chúng tôi không thể để các ông mang đi, dù chỉ làm một hạt cát nhỏ. Bức tranh số 4 Sau khi nghe viên quan giải thích, hai người khách càng thêm yêu mến và cảm phục thêm đất nước này. Vậy là cô đã giúp bạn nhỏ kể chuyện theo nội dung từng bức tranh một rồi đấy. Bây giờ cô sẽ giúp các bạn kể lại toàn bộ câu chuyện. Nói và nghe đất quý, đất yêu. Các em cùng lắng nghe cô kể chuyện nhé. Hai vị khách nọ đến du lịch ở đất nước Ethiopia. Họ đi thăm rất nhiều nơi như đường xá, núi đồi, sông ngòi. Nhà vua nước Ethiopia đã mời họ vào cung điện và một tiệc chiêu đãi. Sau đó, vua sai một viên quan đưa họ xuống tàu. Khi hai người định bước xuống, viên quan yêu cầu họ dừng lại và cởi giày ra. Ông sai người cạo sạch đất ở đế giày rồi mới để họ xuống tàu. Hai vị khách ngạc nhiên liền hỏi, tại sao các ông phải làm như vậy? Viên quan trả lời, đây là mảnh đất yêu quý của chúng tôi Chúng tôi đã tặng các ông nhiều sản vật quý. Nhưng đối với con người Ethiopia, đất mới là thiêng liêng cao quý. Bởi vậy, chúng tôi không thể để các ông mang đi, dù chỉ là một hạt cát nhỏ. Sau khi nghe viên quản giải thích, hai người khách càng thêm yêu mến và cảm phục thêm đất nước này. Vậy là cô đã giúp ba nhỏ kể xong câu chuyện đất quý, đất yêu các em tập kể lại chuyện theo tranh và kể lại toàn bộ câu chuyện cho bố mẹ, anh chị em trong gia đình cùng nghe nhé. Các bạn nhỏ đồng ý chưa nào? Rồi, vậy thì tiết nói và nghe của cô đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ cô sẽ chuyển sang tiếp theo, đó là tiết viết. Các em nhìn vào, ở sách giáo khoa trang 115 tiết viết như sau. một Nghe viết, ngọn lửa Olympic từ tục lệ đến đấu vật à, đối với phần viết này thì chúng ta sẽ tự viết vào trong vở của mình chú ý cho cô viết đều viết đẹp nhé các em nhớ chứ nào Đấy. và đặc biệt để viết đúng chính tả khi viết xong thì chúng ta sẽ đưa cho người thân à, kiểm soát lại lỗi của chúng ta được chưa nào cô tin chắc rằng các bạn nhỏ của cô thực hiện yêu cầu là này rất là tốt đó được chưa nhỉ bây giờ chúng ta chuyển sang phần tiếp theo đó là bài tập số 2 kể và viết tên vận động viên ở Việt Nam hoặc trên thế giới mà em biết à, phần này rất là dễ đúng không cô lấy ví dụ nhá tên một số vận động viên Việt Nam em biết là ví dụ như là Hoàng Xuân Vinh à môn bắn súng Nguyễn Thị Ánh Viên bơi lội rồi là Nguyễn Tiến Minh cầu lông vân vân được chưa nhỉ ngoài ra chúng ta có kẻ thẻ kẻ thân ví dụ như là lê quang liêm nguyễn ngọc trường sơn với một cờ vua đấy được chưa nhỉ rồi ngoài ra các bạn có thể kể thêm à, các vận động viên ở bóng đá ví dụ như là quang hải này được chưa nhỉ hoặc là à, công phượng và từ môn bóng đá đấy những là môn vận động viên ở việt nam mà chúng ta biết đúng không đấy quang hải công phượng À, rồi là lê công vinh rồi là à, đoàn văn hậu vân rồi bài tập thứ hai số 2 của chúng ta đến là kết thúc bài tập số 3 nào tìm tên riêng nước ngoài viết đúng và chép vào vở ở đây nhá các bạn nhìn cho cô giáo này những tên viết đúng là các em chú ý cho cô giáo đối với tên riêng nhá thì chúng ta viết là các em nhìn này Victor Hugo các bạn nhìn cho cô giáo này tất cả những chữ mà đứng ở đằng trước được chưa nhỉ đấy trước dấu gạch nối trước dấu gạch ngang này thì chúng ta sẽ viết hoa nha viết hoa chữ cái đầu tiên thôi vậy ta có Victor Hugo là đúng à, Lucia đúng à, Valia là sai các bạn nhỉ L viết hoa là sai nhé Walter là đúng rồi Darwin từ Win này U viết sai đúng nhỉ Puskin là đúng nhỉ được rồi vậy là cô đã giúp các bạn trả lời xong bài tập số 3 rồi đấy Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần vận dụng nói với bạn về một vận động viên mà em yêu thích. Cô lấy ví dụ nha. À, ờ, vận động viên mà em yêu thích đó là Hoàng Xuân Vinh, một vận động viên bắn súng Việt Nam. Nhờ thành tích huy chương vàng ở nội dung 10 m bắn súng ngắn hơi nam tại Thế vận hội mùa hè 2016, anh đã trở thành vận động viên thể thao Việt Nam đầu tiên và duy nhất tính đến nay giành được